và các chương trình khuyến mại cũng như là kế hoạch giao xe của dòng xe này trong tháng 9 để quý chị nắm được. À, đầu tiên thì em cũng uh, giới thiệu với quý chị đây là chiếc uh, bán tải số tự động một cầu bản tiêu chuẩn. Thì uh, dòng xe chi tông này nó sẽ có 6 màu để quý anh chị lựa chọn anh chị nhé. Thì đầu tiên nó là màu xám xanh như anh chị đã nhìn thấy đây. Và ngoài ra thì còn năm màu khác đó là màu trắng, màu cam, màu bạc, màu nâu và màu đen để quý anh chị lựa chọn. Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal Ờ, hoàn toàn mới mẻ và thiết kế đầu xe của chiếc xe bán tải này nó sẽ trông nó hầm hố và nó khỏe khoắn thể thao và hiện đại hơn rất nhiều so với lại phiên bản cũ của nó đúng không anh chị thì uh, anh chị sẽ thấy là cái thiết kế Z-Line ở cái phần uh, phần hông xe này thì giúp cho cái hàng ghế sau của chiếc xe bán tải trị tâm này uh, ngả ra được rất nhiều rất nhiều so với các dòng khác nó sẽ ngả được 24 đến 25 độ và điều đó sẽ giúp cho anh chị à, đi xa không bị mệt khi ngồi ở ghế thứ hai đối với dòng à, xe bán tải này thì nó có 5 phiên bản để quý anh chị lựa chọn anh chị nhé cái phiên bản cao cấp nhất đó là cái phiên bản uh, hai cầu số tự động nó là bản Freedom thì nó có rất nhiều tính năng an toàn và uh, các cái tính năng cao cấp được sở hữu ở trên xe và cái bản uh, ngoài ra có bản một cầu số tự động cũng là bản cao cấp thì sẽ cũng trang bị các tính năng an toàn nhưng nó không bằng cái bản hai cầu kia và để giảm giá thành của cái bản số tự động một cầu đó thì có một cái bản số tự động một cầu bản tiêu chuẩn này là sẽ giá thành sẽ rẻ hơn rất nhiều so với bản bản cao cấp một cầu mà bản cao cấp đấy thì để quý anh chị có nhiều cái sự lựa chọn ngoài ra thì xe này có thêm cái số sàn một cầu và số sàn hai cầu ờ, em cũng nói thêm đó là cái số sàn ờ, số sàn một cầu ấy, thì nó chỉ có công suất là 136 mã lực thôi còn lại tất cả các model khác nó sẽ có công suất là 181 mã lực đối với số sàn một cầu thì nó cái la răng thì nó chỉ có 16 inch thôi còn đối với lại ờ, số tự động một cầu bản tiêu chuẩn và số sàn hai cầu thì nó sẽ có lo răng là 17 inch và cái còn lại là cái bản ờ, một cầu cao cấp và hai cầu cao cấp thì nó có la răng là 18 inch để quý anh chị nắm được về cái thông số về ngoại thất của chiếc xe thì ờ, hệ thống phanh của nó xe này sẽ được trang bị là phanh trước nó là phanh đĩa và phanh sau của nó là phanh tăng chống quý anh chị nhé với sở hữu khối động cơ diesel 2.4 thì xe này mang lại cái cảm giác lái thực sự là uh, mạnh mẽ và nó khác biệt so với lại phiên bản trước đó rất nhiều anh chị ạ xe ờ, bán tải nó là sử dụng ờ, động cơ diesel chứ không có ờ, sử dụng động cơ xăng quý chị ạ nhưng mà được thiết kế độ khối động cơ thì hoàn toàn là tương thích với lại các cái khối động cơ xăng bởi vì là cái lớp máy của nó làm bằng nhôm chứ không phải bằng hợp kim gang như là các cái động cơ diesel khác Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi vào phần nội thất của chiếc xe Đối với dòng bán tải này thì bản tiêu chuẩn như hiện tại giờ đây là bản một cầu Sư tự động thì ghế của nó ở ghế nỉ thôi anh chị nhé chỉ có bản cao cấp bản một cầu số tự động bản cao cấp và bản hai cầu số tự động bản cao cấp ấy, thì nó sẽ là ghế ra, còn lại là toàn bộ ở ghế nỉ hết và với bản tiêu chuẩn này thì nó không có nút start stop, Đấy. màn hình của nó chỉ là màn hình CD như thế này thôi chứ nó không phải màn hình cảm ứng DVD như bản cao cấp đâu anh chị ạ nào bây giờ chúng ta hãy cùng ờ, xem bảng chi phí lăn bánh của chiếc xe bán tải chi tông này nhé Bảng giá bánh xe Mitsubishi Triton tháng 9 năm 2020 thì anh chị à, quan tâm vui lòng liên hệ bên Tiền theo số hotline là 0936 99 444 anh chị nhé. Đối với bản à, số tự động hai cầu bản cao cấp nhất của dòng bán tải Triton ạ thì à, giá lăn bánh của nó ở Sài Gòn và các tỉnh áp thuế 6% thì là giá lăn bánh là 905 triệu, còn Hà Nội và các tỉnh áp thuế 7,2% giá lăn bánh của nó là 915 triệu. Đối với bản số tự động một cầu Cao cấp thì giá lăn bánh ở Sài Gòn là 775 triệu và Hà Nội là 784 triệu. Còn đối với bản số tự động ờ, một cầu bản tiêu chuẩn thì giá lăn bánh ở Sài Gòn là 661 triệu và Hà Nội là 668 triệu. Đối với bản ờ, số sàn hai cầu thì giá lăn bánh ở Sài Gòn là 707 triệu và ở, ờ, ở Hà Nội là 715 triệu. Còn đối với bản số sàn một cầu giá lăn bánh ở Sài Gòn là 630 triệu và ở Hà Nội là 637 triệu thì chương trình khuyến mại chung của các dòng xe bán tải này thì à, phụ kiện được áp dụng ừ, tặng cho ờ, quý anh chị là camera hành trình và trải sàn da còn đối với bản à, cao cấp bản premium ấy, thì à, ngoài ra thì anh chị sẽ được tặng thêm là nóc thùng hoặc camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi đối với các bản thường ấy, bản tiêu chuẩn ấy, thì sẽ được tặng lắp thùng hoặc bảo hiểm vật chất tùy theo quý anh chị lựa chọn anh chị nhé đối với anh chị mà có tài chính yếu một chút thì anh chị có thể là bên em sẽ hỗ trợ anh chị à, vay trả góp với lãi suất là 0,78% một tháng trong năm đầu tiên thì em sẽ tính cái bảng lãi suất này trong à, vòng là 7 năm để quý anh chị à, tham khảo và cái số tiền vay là 70% giá trị của xe thì cái tiền vay đối với bản hai cầu cao cấp ấy, thì là rút tự động ấy, là 592 triệu 200 nghìn thì tiền gốc trả nợ tháng của anh chị là sẽ là rơi tầm 7 triệu 047 nghìn trong vòng là 84 tháng tiền lãi thì tháng đầu tiên anh chị sẽ phải trả là 4 triệu 790 nghìn và tiền trả nợ tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 11 triệu 840 nghìn thì cái số tiền này nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần thì tháng sau nó sẽ nhỏ hơn cái con số 11 triệu 840 anh chị nhé Đối với bản số tự động một cầu bản cao cấp ấy, thì số tiền anh chị vay là 506 triệu 800 thì tiền gốc trả nợ hàng tháng thì sẽ là rơi tầm khoảng 6 triệu 020 nghìn và tiền lãi tháng đầu tiên là 4 triệu 095 nghìn và tháng đầu tiên về tổng cộng thì anh chị phải trả là 10 triệu 120 nghìn đối với bản ờ, số tự động nhưng mà một cầu bản tiêu chuẩn thôi thì số tiền anh vậy chị vay là 70% giá trị xe ấy, là 431 triệu 200 nghìn thì tiền gốc trả nợ hàng tháng thì anh chị sẽ phải trả là 5 triệu 130 nghìn và tiền lãi tháng đầu tiên là 3 triệu 490 nghìn tổng tháng đầu tiên anh chị sẽ phải trả là 8 triệu 620 nghìn đối với bản ờ, số sàn hai cầu thì anh chị sẽ được vay là 462 triệu và tiền gốc trả nợ hàng tháng là 5 triệu 500 nghìn tiền lãi tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 3 triệu 740 nghìn và tổng tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là cả gốc cả lãi là 9 triệu 240 nghìn đối với bản số sàn một cầu thì anh chị sẽ vay được là 410 triệu 900 thì tiền gốc trả lãi tháng trả nợ hàng tháng thì anh chị sẽ phải trả là 4 triệu 880 nghìn và tiền lãi tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 3 triệu 320 nghìn và tổng tháng đầu tiên anh chị phải trả là 8 triệu 200 nghìn thì đây là cái bảng giá thì em tạm tính cho quý anh chị thôi nên cụ thể thì à, nó sẽ thay đổi tùy theo thời điểm